Vietinbank là ngân hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới khách hàng với phương châm nâng giá trị cuộc sống. Theo xu hướng phát triển của công nghệ số, Vietinbank luôn đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền trên nền tảng số cho các doanh nghiệp, hợp tác chặt chẽ cùng với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi số. Trong lĩnh vực y tế, Vietinbank luôn cung cấp đa dạng các giải pháp thanh toán viện phí hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thanh toán chi phí khám chữa bệnh đơn giản, thuận tiện mọi lúc mọi nơi. Các giải pháp được ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp chức năng thanh toán với phần mềm quản lý bệnh viện, kiosk, website và ứng dụng đăng ký khám bệnh của bệnh viện. Bệnh nhân có thể thanh toán khi đăng ký khám tại nhà, đăng ký khám tại bệnh viện, thanh toán tiền khám chữa bệnh, ngoại trú và điều trị nội trú Vietinbank đã triển khai thành công giải pháp tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc như bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Ung Biếu Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh viện Y Dược Huế, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Giải pháp thanh toán viện phí của Vietinbank bao gồm thanh toán viện phí nhanh chóng, chính xác qua QR Pay. Mã QR tĩnh được đặt tại các quầy thu ngân của bệnh viện hoặc mã QR động được gắn trên từng phiếu chỉ định, hiển thị trên kiosk website và ứng dụng đăng ký khám bệnh của bệnh viện. Bệnh nhân sử dụng ứng dụng mobile banking của các ngân hàng quét mã QR để thanh toán viện phí, chuyển tiền thanh toán viện phí qua mã định danh tài khoản. Mã định danh tài khoản được đặt theo từng tiêu chí quản lý của bệnh viện như mã hồ sơ, mã bệnh nhân, mã khoa phòng. Thông qua các kênh giao dịch của các ngân hàng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chuyển tiền thanh toán viện phí vào mã định danh tài khoản. Qua đó, Vietinbank hỗ trợ bệnh viện nhận diện và bóc tách nguồn thu theo từng tiêu chí quản lý. Thanh toán viện phí trực tuyến trên website, ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh của bệnh viện. Bệnh nhân có thể truy cập vào website hoặc ứng dụng đăng ký khám bệnh của bệnh viện để đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí bằng thẻ ATM, thẻ tín dụng của các ngân hàng. Thanh toán viện phí bằng thẻ qua POS được lắp đặt tại quầy thu ngân của bệnh viện. Thanh toán viện phí qua thẻ khám bệnh được phát hành tại bệnh viện. Thẻ khám bệnh được dùng để thanh toán viện phí tại bệnh viện và có chức năng thanh toán như thẻ ATM thông thường. Bệnh nhân sử dụng thẻ khám bệnh để thanh toán viện phí ngay tại phòng bác sĩ hoặc phòng thực hiện cận lâm sàng mà không cần xếp hàng thanh toán nhiều lần tại quầy thu ngân. Thẻ khám bệnh liên kết thông tin bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân không phải khai báo lại thông tin khi tái khám. Bệnh nhân cũng có thể sử dụng thẻ khám bệnh để thanh toán tại POS hoặc kiosk của bệnh viện. Thanh toán viện phí qua các kênh giao dịch của Vietinbank như Vietinbank iPay, quầy giao dịch Vietinbank người bệnh chỉ cần cung cấp mã bệnh nhân là được truy vấn số tiền viện phí cần nộp và thực hiện thanh toán viện phí. Bên cạnh việc cung cấp đa dạng các hình thức thanh toán viện phí cho bệnh nhân, các giải pháp thanh toán viện phí của Vietinbank góp phần hỗ trợ bệnh viện hiện đại hóa quy trình tiếp đón, đăng ký và khám chữa bệnh, giảm tải áp lực ở khâu tiếp đón và thu tiền. Đối trừ tự động các khoản thanh toán cho bệnh nhân, quản lý nguồn thu hiệu quả cho bệnh viện đến từng khoa phòng. Là ngân hàng tiên phong trong việc triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các bệnh viện với nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm, Vietinbank thường xuyên cải tiến giải pháp, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Vietinbank cam kết sẽ tư vấn các giải pháp phù hợp nhất với quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán chi phí khám chữa bệnh của người dân. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.